à, đầu tiên rằng là có một quý vị độc giả có tên là Nguyễn Huyền ở Nam Từ Liêm Hà Nội có hỏi rằng là à, tại sao EVN mua điện từ các nhà sản xuất một mức giá mà khi tính tiền cho người tiêu dùng lại tính theo các hạng mức từ 1 đến 6 giá bậc giá thứ sáu lại gần gấp 2 lần và tăng 200% so với bậc giá thứ nhất. À, xin mời à, các vị chuyên gia. À, đây là cái vấn đề có lẽ là tôi xin phép và các anh là tôi sẽ trả lời cái câu hỏi này thì uh, thực ra đây là câu hỏi mà nếu như chúng ta quan sát chúng ta theo dõi mạng xã hội một chút thì đã là một cái câu hỏi mà à, một cái vấn đề được đặt ra trên mạng xã hội là tại sao ngành điện mua điện một giá mà lại bán nhiều giá thì uh, cũng ờ, báo cáo với chị Nguyễn Huyền nhỉ là cũng không phải như chị nghĩ đâu chị hình dung là nếu như bây giờ chúng ta đã có một cái thị trường phát điện cạnh tranh rồi thì tập hợp nó khoảng cỡ 160 nhà máy điện chị ạ và đồng nghĩa với việc là 160 giá chứ không phải một giá đấy đấy cho nên là chị chị có thể là mua của nhà máy thủy điện là một giá à của à, nhà máy thủy điện Hòa Bình một giá của nhà máy nhiệt điện phải Lại một giá đúng không đấy là một giá nhưng nó là tập hợp của 160 nhà máy và các cái nhà máy này thì có cái mức giá khác nhau và có cái cơ cấu chi phí khác nhau như vậy là đã là một tập hợp rồi đúng không ạ Thế và cái nguyên tắc huy động của ngành điện thì bao giờ cũng là gì? Là cực tiểu chi phí cung ứng. Cho nên là khi mà cái phụ tải mà thấp hoặc là nhu cầu thấp thì ngành điện sẽ huy động những nhà máy có cái chi phí thấp vào để phục vụ cái người tiêu dùng. Và như vậy thì giá sẽ thấp. Nhưng khi mà tiêu dùng của các cái hộ gia đình tăng cao lên, ví dụ 7 giờ tối tất cả mọi gia đình đều bật tivi, 7 giờ tối đều bật điều hòa cái nhu cầu của của người tiêu dùng tăng lên thì cũng đồng nghĩa với việc là ngành điện phải huy động những nhà máy có chi phí cao hơn vào để đáp ứng nhu cầu. Và như vậy, tiêu dùng vào những cái thời điểm đó, tôi phải huy động những nhà máy có chi phí cao hơn, đồng nghĩa với việc giá à, cao hơn. Và nếu như chị thấy là cái chênh lệch đó như chị nói là chênh lệch là bao nhiêu nhỉ? 200%. 200%. Thì cũng chị cũng hình dung như này, có những nhà máy phát à, có thể 400 đồng một số. Nhưng mà nếu mà chúng tôi phải chạy nếu EVN phải mua điện của những nhà máy chạy dầu thì có thể lên đến 3.000 một số tức là cái chênh lệch về mặt chi phí mà chúng ta quan sát thậm chí nó cũng lớn lớn hơn so với cái mà chúng ta quan sát cái biểu giá bậc thang hiện nay đấy thì đấy là những cái khác biệt rất rõ của cái vấn đề chi phí cung ứng điện chứ nó không như là chúng ta mua rau muống thì sáng mua thì chi phí của cái người bán rau muống cũng thế chiều mua chi phí nó cũng thế mà đây là hoàn toàn là cái câu chuyện là cái chúng tôi thường nói cái từ rất là và hàn lâm một tí là các cái đặc trưng kinh tế kỹ thuật của ngành điện nó rất khác biệt dẫn đến chi phí cung ứng nó khác biệt như thế đấy à, chị có thể thấy không sai là mua một giá đúng nhưng tôi mua tập hợp 160 nhà máy tức là 160 giá một đầu vào đấy chị hình dung như thế nguyên tắc là cực tiểu chi phí vậy tiêu dùng ít sẽ là những nhà máy có chi phí thấp tiêu dùng nhiều sẽ cứ theo trật tự đó sẽ là những con nhà máy có chi phí cao hơn và cái chênh lệch chi phí cung ứng thậm chí là còn lớn hơn so với 200 phần trăm mà chị nhìn thấy cơ đấy thực tế của ngành là như thế là cũng một lần nữa chia sẻ với các độc giả của e của VN Express những cái sự khác biệt uh, trong cung ứng điện khác biệt về chi phí cung ứng điện và từ đó khác biệt về uh, về mặt biểu giá và cũng một lần nữa xin nhắc lại là bản thân EVN thì chắc chắn là nếu mà về quản lý kinh doanh điện năng thì không ai muốn giá bậc thang cả đấy nó bởi vì nếu mà một giá nó sẽ rất là đơn giản đúng không ạ đơn giản cho kinh doanh đơn giản thu tiền đơn giản mọi thứ ở trong đấy đơn giản thiết bị đo đơn giản tính hóa đơn nó rất dễ hiểu nhưng mà vẫn phải giá bậc thang thì như tôi chia sẻ ở bên trên đấy là gì là nó đạt được những cái mục tiêu rất tốt mà trong cái cái sản phẩm điện năng mà chính phủ mong muốn gửi gắm vào đó đó là các chính sách xã hội trong định giá à, phản ánh chi phí cung ứng và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm điện năng thì xin chia sẻ lại với chị Huyền như thế. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ.